chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn Thành phát của mình ngày hôm nay Ngày hôm nay mình à, có mặt tại dự án Phương Trường An tọa lạc tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương nha cả nhà à, Ngày hôm nay mình vào mình review cho cả nhà năm lô đất có diện tích là 5 x 17 là 85 mét vuông nha cả nhà à, thổ cư 100% và một lô đất có diện tích là 67,5 mét vuông có giá bán là 850 triệu lô này thì à, mình thấy khá là rẻ 850 triệu nha cả nhà và vị trí như à, ở đây như cả nhà thấy á, là nhà đã được xây dựng rất là đông đây cả nhà nhìn thấy đó nha mình đang ngồi trên xe và mình sẽ di chứng trục đường này là trục đường à, N à, mình từ ngã tư đường D2 và đường này là đường D3 sao đó chính xác là đường, đường đó là đường D3 này cả nhà để mình xem thử là có phải đường N3 không nhưng mình thấy nhà trong này đã được xây dựng khá là nhiều khá khá là đông đường rất là đẹp mình thấy là cây xanh vỉa hè đã được làm bài bán nha cây à, cây xanh thì à, mới được trồng tầm khoảng là một năm nó lại cho nên là nó chưa có lớn ở à, đây là đường N4 đó nha đây là đường N4 à, cái nhà thái này đây là đường N4 thì à, lô đất của mình nó nằm trong trên trục đường N4 này luôn đó và đây đường D2 D2 này D2 là một trong những cái đường trục chính mà nối từ à, giai đoạn 1 tới giai đoạn 2 và đi qua giai đoạn 3 à, các nhà thấy không ạ và hết hết đường D4 thì chúng ta đi qua bên kia thì nó là đường D1 bây giờ chúng ta vẽ phái một xíu đi ha chúng ta vẽ phái vào cái giai đoạn 3 đi à, là theo trục đường D2 đây đây các nhà thấy ạ phía bên kia thì phía bên kia thì nhà đã được xây dựng à, đã có người ở bên tay trái này của chúng ta là công viên nha cả nhà chị nghe nè bên tay trái là là công viên nha cả nhà phía trước kia chúng ta là có một con suối à, nói à, giữa dự án này của mình với à, à, phía dân cư mà giáp với à, quốc lộ 13 từ vị trí này mình ra quốc lộ 13 tầm khoảng 500 mét thôi thông qua cái, cái đám cao su này này cả nhà đó. thật ra nó đám cao su ở đây nhà có nhà dân ở rồi nha ở sang sát sang sát nhau tức là dân ngày xưa họ xây nhà họ ở đây và họ vẫn tập trung đi đi lại và họ sinh sống ở đây căn nhà này mình thấy khá là đẹp thiết có tông màu đó chắc là chủ, chủ nhà à, hộp màu đó thưa phong thí á đây cái nhà thấy ở phía, ở phía phía bên kia là nhà ở không đã có dân cư ở đông đúc rồi đó đây là đã có số rồi nha cả nhà mua công chứng liền à, có hỗ trợ qua ngân hàng luôn chỉ có 780 thôi à quên chỉ có 850 triệu thôi mà từ số 17,5 mét vuông xây nhà cũng khá là đẹp còn 5 à, lô kia là mỗi lô 85 à, vuông giá chỉ có 1 tỷ 2 thôi ở đây hai căn nha cả nhà đây nhà thái này ở đây hai căn này hai căn nhà đã được xây dựng mẫu mã khá đẹp đúng không phía bên kia thì mình thấy à, người ta xây cũng đẹp à, mẫu ở đây thì đa số là mình thấy không giống nhau cho nên là ở đây là xây uh, tự do nha xây tự do và thường là dự án là bắt buộc phải xây à, theo mẫu á thường dự án là bắt buộc xây theo mẫu nhưng mà ở đây mình thấy mẫu khác nhau thì, thì à, có trường hợp hai trường hợp xảy ra một là xây tự do còn trường hợp nữa là mỗi con đường nó sẽ xây theo mẫu khác nhau à, chỉ hai trường hợp là xảy ra thôi nếu mình vào bên à, bên đường đơn một thứ là ta xây như thế nào ở đây thì à, ngày trước năm 2018 2018 là khoảng giữa 2018 là chú đầu tư Phương Trường An đã làm cái dự án này đầu tiên ở à, đây là đường đô một này cả nhà đó là đường đô một đi ra cống này rồi à, một trong những cái trục đường chính luôn á à, đây đây đây mình thấy đây như hai căn này nè cái nhà nó không giống nhau tiền đấy mà cứ hỏi suốt ở cái nhà thái đây hiện tại là hai căn nhà này là thiết kế khác nhau cho nên ở đây thì à, mình có thể khẳng định là xây tự do nha cả nhà tại trên một cung đường thì à, không thể nào xây à, nếu thì xây theo mẫu thì thì xây theo đúng hết còn đây là xây khác nhau rồi à, đà, bây giờ mình à, sẽ đi thêm một vòng nữa đi à, tất cả những con đường xung quanh của dự án này đó cái nhà hình dung nha đó cái nhà hình dung và cuối video á mình sẽ từ vị trí dự án mình đi thẳng ra bên ngoài à, khu dân cư cũng như là ờ, ờ, các tiện ích xung quanh đó cả nhà có thể là hình dung được nha từ vị trí dự án này chúng ta có thể là đi ra quốc lộ 13 tầm khoảng 500m theo đường chim bay nha cả nhà còn nếu mà đi đường ờ, ra đường Valencia thì tầm khoảng 900m à, bên cạnh nữa là ra Mỹ Phước 3 tầm khoảng là một km trở lại thôi tại vì đường Valencia thông qua bên kia là Mỹ Phước 3 rồi à, còn nếu chúng ta đi ra cái khu L khu K à, Kuka thì à, tầm khoảng là 1,5 km thôi rất là gần đây chúng ta đang đi trên đường N1 và chúng ta về trái là đường D3 cả nhà thấy không ạ rồi cả nhà mà xem thấy hay thì nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh nha và mọi thông tin chi tiết về à, những cái lô đất mà trong dự án Phương Trường An à, tọa lạc tại phường Tân Định thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương á thì à, cứ liên hệ mình theo số điện thoại 0972 332 894 nếu mà uh, mình thông tin thêm tới cả nhà ờ, được biết thêm tại vì hiện tại ở trong dự án này mình đang có rất là nhiều lô uh, ờ, 5 lô 5 lô mà mình review cái video trước á thì nó có giá là 1 tỷ 2 còn có một lô là 67,5 mét vuông giá là 850 và tất cả đều là có thổ cư 100% trăm, mua công chứng ngay liền và có hỗ trợ với ngân hàng rồi à, xin chào và tạm biệt cả nhà và những vi gặp cả nhà vào những video sau ạ